hình của Bình Thạnh giữa một Sài Gòn à, hoa lệ rất là đông đúc thì chúng ta sẽ khám phá cái món ăn đường phố món ăn rất nổi tiếng của người Huế là những cái món bánh bèo Huế nè bánh lọc bánh nậm bánh ít nè à, bánh đúc nem chả Huế và đây là được chị, à, chị mình à, chọn là chị Hương bán đã 22 năm rồi một người con gái Huế bán bánh bèo Huế tại số 359 Lê Quang Định phường 5 Bình Thạnh nha rất là đông khách và bán từ 2 giờ chiều tới 7 giờ tối góc Huế đây bán bánh bèo đã 22 năm tại 359 à, Lê Quang Định rồi đây bánh bèo à, Huế 359 nha các bạn à, chỉ bán một địa điểm này thôi hả cô Hương dạ em bán ở đây hai mấy năm rồi một chỗ đấy thôi là cô cô Hương là người gốc Huế luôn chắc dạ gốc Huế em ở Vĩ Dạ Vĩ Dạ luôn dạ. thôn Vĩ Dạ phải dạ, không chị Hương dạ. thì cái này là ban ban ngày mình làm dạ đúng rồi xong sáng tới, tới, tới 2 giờ ờ, chiều dạ. là mình dạ. dọn ra dạ đúng rồi tầm khoảng 7, 7 tối là mình ờ, dạ, tối là ờ, hết hàng là mình nghỉ tại dạ. giờ là hết rồi anh 22 năm rồi thì khách quen là chủ yếu chứ chị Hương dạ, ha đây là chị đang lột cái dạ, bánh lọc lọc bánh bột lọc của Huế đây dạ dạ đúng rồi thì, đang lột ra để mà khách dạ, đây. có thể để ăn là dễ bỏ hộp mang về bên này đây là bánh bèo nè dạ, đúng rồi còn uh, cái này là bánh ít trần bánh ít trần cái này, là bánh nằm bánh đúc nè bánh nằm bánh nằm huế đây là bánh nằm huế nè thì dạ. uh, đây à, luộc ra rồi các bạn đây là nem huế nem huế đây dạ cái này là chả đây chả bò chả à, heo chả bò là tròn và chả cây là heo dạ. cái này tính sao thì heo Ờ, cái này nếu mà đang làm cái một miếng bảy ngàn à. đầy đủ mấy loại đi bạn cái nào cũng vậy con chả bò là một miếng này là ba ngàn hai dễ đầy đủ heo với bò là ba ngàn còn à. cái nem Huế là bảy ngàn Đúng mà có một dĩa thập cẩm ừ, như, để chị làm đây cho em thấy này là 35 ngàn một dĩa. Để để nó sắp dạ. người ăn no đó. Ờ làm Chị đang làm một dĩa đây. Thì những cái gia vị ờ, ăn cùng với lại món bánh bèo mấy món bánh Huế. Dạ. Bánh mì với tóp mỡ chim. Không, bánh mì thấy tóp mỡ. Nè, một dĩa thập cẩm 35 ngàn đây. Chị đang ờ, cho những cái tôm cháy, một tôm cháy vô còn mà bánh đúc là nem chả chả bò chả heo à, bánh nậm bánh lọc bánh bèo và cả bánh ít trần nữa rất là ngon nhìn là ngon các bạn cái tủ bánh à, nhỏ của chị Hương đây đầy đủ mấy mấy món bánh Huế ha từ bánh uh, à, ít trần cho đến chả nem hoặc là bánh uh, nậm bánh lọc bánh uh, đúc chị Hương đã bán ở đây rất là lâu rồi đây là một miếng chả bò của chị Hương theo làm theo chả bò của Huế đây một miếng như thế này ba ngàn cũng giống như là chả heo lấy thêm vô cái hộp một hộp bánh bèo không á bánh bèo với cho cho thêm thẳng luôn rồi ờ. có lấy nhẹ nhàng không có lấy nem dạ, đã 22 năm rồi nên là rất là quen thì khách kẹp vào thì à, là mới đôi tay thao tác của chị à, rất là nhanh khách có thể đợi tí xíu xíu là có phần mang về 22 năm trong nghề đây khách à, cũng đứng tuổi rồi mua về cho gia đình đây 28 ừ, ngàn có thể lựa chọn à, cái loại bánh bánh à, theo cái sở thích của mình mình yêu thích mà chúng mình thích ăn món gì thì mình kêu món đó à. không không cần là phải là bắt buộc là phải ăn thật cấm yeah. Dạ. ờ, ừ, tùy tùy theo khách đó dạ. yeah. những cái bánh mì chiên à, hoặc là dưa chua nè dạ, hoặc là những mì mắm chị để sẵn cho khách mang về nè dạ đúng rồi cái chả bò hoặc là chả heo của chị Hương làm sẵn nè của gia đình làm sẵn nè đó là bánh trần bánh ít trần nè bánh ít trần thì nó có cái gì trong đây ờ, chị à, tôm với thịt đó em dạ nó cũng giống ờ, không cái à, bánh lọc thì tôm thôi à. à bột lọc nó cũng tôm với thịt luôn dạ còn cái uh, cái bánh, lá tôm thịt băm dạ bánh đúc thì à, chỉ là ấy thôi bánh đúc thì bột với lại nước cốt dừa nước cốt dừa đây một uh, những cái loại bánh đơn giản được uh, sắp xếp lên cái tủ gọn gàng thế này mà cực kỳ đông khách và cực kỳ uh, ngon dạ chị hương là chị có có làm và bán của mình thôi hả chị à, em làm em bán ở đấy không à không có dạ rồi ban ngày có ai phụ chị không ờ, không ở nhà thì có người phụ làm chứ dạ có ờ, chứ uh, ờ, hay làm với lại uh, bè chị ông xã chị dạ chị. đây là mình thuê thôi chứ đâu phải nhà mình chị hả không đây là chị thuê mặt bằng bán dạ yeah. hồi xưa giờ chị bán ở đây thôi à, một chỗ đấy thôi á dạ, dạ một chỗ một đấy thôi đó là chị cứ lột sẵn ra là hết rồi là bắt đầu chị lột thì à, Hương vừa mới à, chia sẻ là ban ngày thì à, chuẩn bị hết thì nấu thì có hai người ở nhà phụ và chồng và à, mè già nữa và khi mà chị đón ở đây thì mặt bằng này chị thuê cũng à, được à, rất là lâu rồi nên được rất là nhiều người yêu yêu thích cái món Huế ở đây ghé ủng hộ à, dạ đúng rồi. mình làm mấy cái bánh này có khó không anh chị Hương khó chứ chủ chủ yếu là nó, nó nó theo cái phong ờ, cách với là cái gia vị của người Huế thôi cái đúng hay không thôi đúng không chị hả đúng rồi. này là phải ờ, đúng ờ, gia vị Huế thì nó mới ngon dạ ừ, sao mà hồi trước chị vô Sài Gòn sao chị chọn cái món này là truyền thống gia đình đây là món truyền thống gia đình chị truyền thống gia đình à, à món này là mấy đời rồi tới mấy gì đó các công mới tới chị dạ à, mà là nó cũng là bốn đời rồi đó dạ bốn đời Huế của gia đình nhà chị Hương làm sẵn nè chị à, đang cắt nem Huế ra nem Huế rất là cay theo cái theo cái truyền thống à, của người Huế là món nào cũng phải cay nha các bạn đây chị đang à, đang cắt cái cái, cái cuốn à, nem Huế ra cắt à, cái cuốn nem Huế này ra thì nó sẽ à, ngon như thế này Bình à, tam giác này các bạn 7 ngàn một lát Bình tam giác và to thế này Rất là ngon, rất là đậm đà những hương vị của Huế Thấy khách cũng lai rai hả chị ha? Nói chung chị bán chủ yếu là khách công ty á, công ty nó đặt hàng yeah. Dạ. Các công ty gọi điện tới đặt hàng à, Một lần đặt cùng là bốn chục hộp Dạ yeah mà làm sẵn cái là đi giao cho người ta thôi coi như là điện là chị làm sẵn xong là chị nhờ xe ôm đem đi giao dạ, dạ sẽ là cái khách công ty với lại khách ờ, doanh nghiệp rất là nhiều người ta hay gọi tới quen rồi người ta gọi tới chị chuẩn bị sẵn ờ, vài chục hộp giao cho khách ờ, đoàn với lại khách mà đông thì chị làm xong chị sẽ nhờ xe ôm mang đi giao cho khách hàng mua được cho người thân đó ăn có hay bánh bèo Huế của chị Hương không? Lần đầu ăn Lần đầu ăn à? à. Anh thấy thế nào ạ? Ngon ngon Ngon à? Ở chú này nè chú này ăn nhiều nè Chú chú ờ, ăn ở đây còn được bao nhiêu năm rồi? Năm mấy rồi Dạ chú thấy giá ở đây được không chú? Được à, Bánh bèo ngon không chú không? Được Chị, chị hay ghé để mua của chị Hương không? Có Dạ biết đến quán chị Hương ờ, bao nhiêu năm rồi ạ? Quán hơn 5 năm rồi đó Hơn 5 năm rồi Chị ăn gì thấy ngon không chị? Nó có nó có cái chất gì à, mà mà chị ờ, tại em thấy rất là nhiều quán ờ, bánh bèo bánh lọc nằm huế nhưng mà sao chị lại ghé chọn quán nhiều hương à, thứ nhất là vệ sinh với lại ăn rồi, lúc nào cũng nhớ tới ờ, hương vị của huế đó dạ rồi <laughs> tại vì nhà mình cũng có người huế em sài gòn không sản là người huế mới đang đời để mua ăn chơi hỏi là chị có hay mua bánh của chị hương không dạ có chị thấy giá ở đây thế nào ạ à? dạ giá phù hợp với chất lượng dạ chị thấy à, bánh ở đây nó khác với lại à, tiền khác à, không chị dạ ngon ngon nhất ngay dạ. ở bình thạnh ha dạ ngon nhất bình thạnh ạ rất là là là là mê cái bánh của chị hương chị buông xuống thì chị hương sẽ tự mình cắm cái đèn lên cắm cái đèn lên cho sáng cái tủ lên thì chị bán tới uh, 7 giờ tối rồi cứ mình à, và một cô phụ thì chị Hương ở đây hơi đây hay à, luộc bánh rồi chuẩn bị cho khách tới ra ngoài à. à, người Huế là nấu ăn rất là ngon rất là nổi tiếng từ xưa đến giờ à, giờ đa số là món cây, bún bò Huế đồ hoặc là cơm Huế thến xúc bánh tráng đồ này nọ và những cái món bánh của Huế nữa